Hello, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của Yến Yến Và ở video này mọi người lưu ý giúp Yến 4 ý chính Đó là Thứ nhất, theo dõi kết quả những ván trước Thứ hai, dựa vào cách đánh sát nút Thứ ba, canh hình bắt vị Thứ tư là chiến thuật cuốn theo chiều gió Và cái lưu ý cuối cùng đó chính là cách đặt cược ba mặt Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách chơi thứ nhất à, bí quyết chơi rồng hổ bằng cách theo dõi kết quả những ván trước. Khi chơi rồng hổ online, thông thường kết quả của những ván trước sẽ được hiển thị trên bản hệ thống game. Do đó, trước khi tham gia chơi những ván tiếp theo, mọi người nên xem xét lại kết quả của những ván đấu trước, xem lại kết quả này còn được gọi là dò cầu. Dựa vào bảng thống kê kết quả này thì người chơi có thể tính toán được xác suất của những cửa có tỷ lệ về cao cửa nào đang trong tình thế về rất hẹp từ đó đưa ra những dự đoán cho ván tiếp theo mặt khác nhiều người chơi có thể tính toán được nhà cái đang theo cách thức cầu chạy nào để có thể đưa ra lựa chọn cho ván cược sau hợp lý cách chơi thứ hai là dựa vào cách đánh sát nút Dựa vào cách đánh sát nút là một trong những bí quyết chơi rồng hổ online khá là hay. Mẹo chơi rồng hổ này thường được áp dụng cho các ván cược kéo dài từ 3 quân bài trở lên để sử dụng phương pháp mẹo chơi rồng hồ này, bạn cần quan sát cách ra dây của nhà cái và nhanh chóng chớp thời cơ khi có cơ hội. Ví dụ như trên bàn cờ đang có ba lá bài con rồng đang được mở ra, như vậy từ con bài thứ ba thì bên hổ sẽ thắng bên rồng sát nút. Chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu phần tiếp theo, đó là canh hình bắt vị. Canh hình bắt vị được xem là kinh nghiệm đánh khá đơn giản và dễ hiểu. Mọi người chỉ cần quan sát qua vài ván cược ban đầu là mọi người có thể nắm rõ được cách thức của quy luật này điểm quan trọng của phương pháp này là cần ghi nhớ những lá bài được phát ra mọi người cũng có thể ghi chép số liệu lại để tính toán và thống kê được dễ dàng hơn à, khi đã có tỷ lệ thắng cược ấy thì bạn sẽ đưa ra được lựa chọn cho ván cược tiếp theo chúng ta đến với phần tiếp theo cách chơi cuốn theo chiều gió, chiến thuật chơi rồng hổ bằng cách cuốn theo chiều gió, hay còn có tên gọi khác là đặt cuộc theo đuôi. Cụ thể phương thức này được đặt tuần tự lặp lại là rồng trước và hổ sau. Đây là một trong cách thức đem lại hiệu quả chiến thắng cao. Người chơi chỉ cần ghi nhớ kết quả của các ván để đặt cược đúng cửa mà thôi. Sau đây chúng ta đến với phần tiếp theo, cách cược ba mặt Cách chơi này mọi người chỉ cần lựa chọn của đặt cược đầu tiên để xoay vòng nó, cụ thể như sau. Ván cược thứ nhất, người chơi đặt cược vào cửa rồng. Ván cược thứ hai, nếu như ván thứ nhất người chơi đặt cược ở cửa rồng và thắng cược thì ván thứ hai chúng ta tiếp tục đặt vào cửa hổ. Ngược lại, nếu như bạn thua ván thứ nhất thì ván thứ hai nên đặt tiếp vào rồng. Ván cược thứ ba, Cách đặt cược tương tự như ván thứ hai và cứ tiếp tục xoay vòng như thế. Để áp dụng phương pháp và mẹo chơi rồng hổ này đem lại hiệu quả cao nhất, người chơi cần quan sát và giữ vững tâm lý để đưa ra một cái lựa chọn trong vòng đặt cược đầu tiên. Trên đây là những kinh nghiệm chơi rồng hổ mà mình muốn chia sẻ đến các bạn những mẹo chơi rồng hổ thì không thiếu nhưng điều quan trọng là các bạn có thể vận dụng nó một cách hiệu quả hay không yến hy vọng rằng các bạn có thể tỉnh táo và tìm ra chiến thuật và mẹo chơi rồng hổ hợp lý từ những kinh nghiệm trên chúc các bạn may mắn và thành công trong mọi mặt trận nếu thấy hay mọi người hãy nhấn like subscribe và nếu có gì thắc mắc thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của yến